sở hữu khối động cơ 3.0 mạnh mẽ turbo rồi quý vị nhá. Turbo rồi. Nhưng nhiên liệu của nó chỉ nằm trong khoảng từ 6 cho đến 7 lít dầu trên 100 km thôi. Đấy là cái cam kết nha quý vị nhá. Nhiên liệu của chiếc xe này chỉ nằm trong khoảng từ 6 cho đến 7 lít dầu đến 7,5 lít trên 100 km thôi quý vị nhá. Và đặc biệt nữa là nó sở hữu khối động cơ 3.0 mạnh mẽ. Đấy. Nhưng mà lại tiết kiệm nhiên liệu Nói về dòng bán tải ở phân khúc dưới 300 triệu quý vị nhá Thì Isuzu D-Max phải là sự lựa chọn đầu tiên quý vị Bởi vì à, cái khoảng sáng gầm của nó rất cao Đấy à, Hình dáng thì là hầm hố, thể thao và thời trang Điều đặc biệt là cái điều cái đặc điểm nổi trội của cái dòng Isuzu D-Max này là sở hữu khối động cơ 3.0 quý vị nhá. Những cái dòng xe bán tải của Ranger hay là Mitsubishi thì chủ yếu là sử dụng khối động cơ 2.2 đến 2.4 thôi. Thì chúng ta thấy nó cõng theo một cái xác xe, một cái thùng xe nặng khối trọng lượng nó nặng như thế này thì động cơ rất yếu luôn quý vị nhá. Nhưng mà chỉ có riêng Isuzu D-Max là giải được cái bài toán này. Đấy, sở hữu khối động cơ 3.0 mà lại sử dụng turbo rồi quý vị nhá đấy thì chúng ta mới thấy là nó hiệu quả đấy còn những cái dòng xe Ranger hay là Triton hay là mấy cái dòng xe khác nữa thì chúng ta thấy là à, động cơ của nó bé cho nên là đi yếu quý vị nhá đấy và đặc biệt Isuzu lại rất là lành quý vị nhá động cơ của nó cực kỳ là lành luôn ít hỏng vặt luôn nổi tiếng luôn quý vị nhá đấy thân vỏ thì cam kết với quý vị là zin test từ A đến Z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 nha quý vị nhá Đấy, và ở chính giữa của nó là cái mặt ga lăng và cái biểu tượng Isuzu một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản và cái mặt ga lăng này cũng đã được bọc inox nhìn thể thao trẻ trung và rất là sáng xe quý vị nhá cái đèn pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn trong veo luôn quý vị như mới luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen nố hay bị nứt vỡ hay bạc màu đâu cũng được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng rồi kể cả đèn gầm phía dưới này rồi và đã được chủ nhân người ta độ cái đèn led à, đèn sương mù ở phía dưới này chúng ta thấy khi bật ừ, khi đi vào ban đêm hoặc là khi chúng ta đi vào những cái buổi trời mưa hay sương mù ấy, rất là tốt luôn Đấy. ba đời sốc thì khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị cong vênh gì đâu quý vị nhá và cái mặt la răng của nó đây Đấy, la răng của nó là la răng 10 nan quý vị nhá la răng của nó là la răng 12 nan quý vị nhá xin lỗi quý vị La răng của nó là la răng mau La răng 12 nan rồi Đấy, Và cái la răng này vẫn là sơn zin của nhà sản xuất Quý vị nhá Đấy, Chưa bị phết phẩy một giọt sơn nào vào đây đâu Đấy, La răng phay Quý vị Và cái lốp này cũng còn tương đối đẹp Cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa Mình nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá Và đây là cái khoang lốp của nó đây Không có dấu hiệu gì của sự ờ, mọt mục đâu quý vị nhá Đây tôi quay cận cảnh chiếc xe này Đấy ở phía sườn bên lái chúng ta mới thấy được là không có một vết gợn luôn Chưa có một tí ma tít nào trên chiếc xe này luôn Bệ bước rồi xi nhan tích hợp trên gương Đấy rồi là rất nhiều các cái tính năng được tích hợp trên chiếc xe này Và đây là cái lốp sau của chiếc xe này Cũng còn rất dày luôn Một dàn lốp còn khá đẹp Theo chúng tôi đánh giá nó còn khoảng 80% quý vị nhá Đây sắt xi của nó đây Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục Các cái đầu sắt xi, các cái lỗ bấm của nó vẫn còn vuông đét luôn Và cái mặt la răng của nó đây quý vị cũng còn sáng trưng không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu và nó vẫn là cái mặt la răng xịn theo xe nhé quý vị nhá đấy đây và chúng ta thấy rằng là thân vỏ của nó cực đẹp luôn đã ừ, sử dụng cái nắp thùng thể thao nắp thùng thấp cho nên là rất là đẹp nắp thùng cao thì chúng ta thấy là cũng không hợp lý đâu nhưng mà nắp thùng này là nắp thùng thấp rất đẹp luôn đèn hậu phía sau đây cũng còn trong veo như mới luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị ừ, à, bạc màu đâu quý vị đây và cái đèn hậu phía sau bên phụ đấy cũng vậy cũng còn trong vắt quý vị nhá đấy. chúng tôi đang giới thiệu quý vị chiếc Isuzu D-Max bán tải đây chúng ta thấy rất là đẹp luôn giá thì chưa bằng một em i10 quý vị nhá chúng ta đi công trình công trường hay đi uh, bán hàng đều rất là cực kỳ hợp lý luôn đấy, đây lốp sau bên phụ đấy cũng vậy cũng còn rất đẹp luôn còn 80 phần trăm luôn đây, chassis của nó đây còn xanh lét còn vuông đét luôn quý vị nhá à, thân vỏ tôi à, quay chéo góc để chúng ta thấy là không có một vết gợn nào luôn đấy kể cả là cái đây cái lúc trước bên phụ đây quý vị cái mặt la răng của nó đây đều rất là đẹp luôn khoang lốp không có dấu hiệu gì của sự mọt mục thì đây là tôi quay cả gầm luôn quý vị nhá tất cả mọi cái là phải rõ ràng luôn quý vị nhá đây đấy chúng ta thấy còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá đấy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 Còn giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này quý vị nhá Đây Nội thất bên trong của nó đây Đấy chúng ta thấy là cái mặt tắt lô Nhựa còn rất sáng Và mới Đây chúng ta nhìn cái mặt vô lăng này chúng ta biết luôn Đi ít đi nhiều chúng ta biết luôn Không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ luôn Đây chúng ta nhìn vào cái cần số này chúng ta cũng biết luôn Đây Đấy chúng ta thấy nhìn vào cái bên sườn của cái cần số này chúng ta cũng biết luôn này quý vị này Đấy, chúng ta thấy đây, cái cần số này các con số các dãy số còn quá là rõ ràng luôn quý vị nhá Đấy. các con số các dãy số còn quá là rõ ràng luôn đây kể cả cái phía sườn của cái cần số này đây thấy không bị mòn một chút nào luôn đây trần của nó đây đã là trần đời cao trần thâm rồi quý vị nhá Đấy, và càng đét luôn, không một vết sờn quý vị nha Và rất là sáng luôn Đấy, hàng ghế thứ nhất đây, đã được chủ nhân người ta bọc một bộ áo ghế cao cấp rồi Nhìn rất là đẹp luôn Đấy, các cái chốt cửa của nó đây, sáng trưng như mới luôn quý vị nhá Các con ốc này chưa một lần mở, chưa một lần động chạm cờ lên mở lết Đây, chúng ta nhìn cái táp đi cửa đây Đấy, chúng thấy cái phần nhựa phía trên này chưa Đấy, các cái tay cửa đây, không bị mòn mờ một chút nào Kể cả cái phần táp bi nỉ này đây, chúng ta thấy cũng không bị sờn một chút nào luôn Đấy, chủ xe thì đi rất là giữ gìn đây chúng ta nhìn các con ốc này này vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất đây và nó còn vàng ươm luôn quý vị nhá đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn đây đấy, chúng ta thấy cái hàng ghế thứ hai đây cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá các chốt cửa đây chúng ta thấy sáng trưng như này mà đây cái táp đi cửa của nó đây phần nhựa phía trên đây các cái tay cửa đây không bị mòn mờ một chút nào vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đấy lòng cánh của nó đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đây các cái chốt cửa khóa cửa khóa ngậm vẫn còn vàng ươm luôn quý vị đấy và chúng tôi luôn truyền tải đến cho quý vị những hình ảnh chân thật nhất của các cái sản phẩm của chúng tôi quý vị nhá đây cái tắp đi cửa đây tab lô của nó đây rất là sáng màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị nhá gương kính chỉnh điện gập điện xi nhan tích hợp trên gương đấy đấy các cái tay cửa đây không dấu hiệu gì của sự mọt mục đây ấy nhựa của nó đây còn tươi và rất là sáng luôn lòng cánh của nó đây ta nhìn các cái chất chốt cửa đây vàng ươm luôn quý vị nhá đây, chốt cửa của cánh lái đây sáng trưng chưa con ốc này cũng chưa một lần mở đâu quý vị nhá chưa một lần động chạm cờ lê một lết luôn đạp từ trong ra ngoài luôn quý vị đây hàng ghế thứ hai đây chốt cửa của cái ghế sau đây sáng trưng chưa đấy khi tôi quay vào máy nữa thì chúng ta thấy mới thấy chất lượng của chiếc xe này như thế nào 295 triệu gọi ngay cho tôi 0975 686 232 đây các chốt cửa nó đây rất là sáng luôn quý vị nhá đây tôi quay thùng đây, thùng như kiểu là chưa chở cái gì bao giờ quý vị nhá thùng chưa chở cái gì bao giờ luôn đấy chỉ có đi câu cá mới đi giao dịch thôi chứ còn thùng này chưa chở cái gì luôn đây nắp thùng đây. tất cả mọi thứ đây không bị xước một chút nào luôn quý vị nhá đấy, nắp thùng là nắp thùng thể thao các thùng thấp thể thao quý vị nhá đấy còn bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ phần động cơ đấy như vào phần động cơ thì chúng ta thấy mấy chất lượng của cái chiếc xe này sở hữu khối động cơ 3.0 đây chúng ta thấy cái uh, cabo phía trước của nó đây các lỗ bấm tròn xoe đây các cái đinh tán vẫn còn zin đét đẹp đây tem của nhà sản xuất đây quý vị nhá keo chỉ đây đấy các lỗ bấm đây tròn xoe đấy kể cả phần đây đấy chúng ta nhìn thấy nó mới chưa đấy cái nỉ kìa chúng ta nhìn cái nỉ kìa như những xe khác là nó rách rồi nó xuống màu hết rồi nhưng chiếc xe này chúng ta thấy sáng chưa sáng trưng luôn nhá kể cả là cái hộp đựng hộp nước này cũng rất là sáng luôn đây ấy chúng ta nhìn thấy cái vẫn còn nắp máy zin luôn quý vị nhá này đấy chúng ta thấy các cái sơn dấu của nhà sản xuất này. vẫn còn nguyên bản luôn đây các cái sơn dấu của nhà sản xuất này. đấy các cái con ốc này vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất luôn quý vị đấy đây thì chúng ta nhìn thấy cái họng turbo này chưa đây sơn dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn zin đét đèn đẹp luôn quý vị nhá này các con ốc vẫn còn vàng ươm luôn quý vị nhá đây đấy rất là sáng luôn quý vị răng của nó đây chúng ta thấy đấy không có lỗ bấm vẫn là tròn xe rồi là tem của nhà sản xuất đây ấy rằng này đấy các cái khóa này vẫn còn mới tinh luôn quý vị rằng nó đây đấy rất là đẹp rất là mới luôn đây chúng ta nhìn thấy máy này đấy sáng choang sáng trưng sáng choang hết cả một lượt máy này đấy, cổ turbo này đấy, sáng trưng luôn quý vị nhé này đấy ấy tôi thấy vẫn còn nắp máy zin luôn đây tôi nổ máy luôn Đấy, máy đã nổ rồi quý vị nhá. Đây, tắp lô của nó đây. Tắp bi cửa kia, sáng trưng hết quý vị nhá. Màn hình là màn hình Kenwood là màn hình nổi tiếng theo xe nhá, rất là hiện đại luôn quý vị. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây đây đây, chúng ta thấy máy đang nổ nha quý vị nhá. Đây, máy nổ đây. Không có dấu hiệu gì của sự rung giật và rất là êm luôn quý vị nhá. Máy nổ cực ngon luôn, máy đang nổ quý vị nhá, máy dầu, siêu tiết kiệm nhiên liệu, máy nổ. Chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá. Đấy, máy là máy